Hôm nay là ngày 20 tháng 2 nhuận năm Quý Mão, ngày này là ngày Mậu Tuất, tháng Ất Mão, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ tan dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỵ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Vai ngũ hành, ngũ hành ninh mệnh, bình địa mộc, ngày Mậu Tuất tức can chi tương đồng thuộc Thổ và ngày hôm nay là ngày Cát. Vai nạp âm, bình địa mộc, kỵ tuổi, nhâm thìn, giáp ngọ, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ, mậu thân, bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày tuất lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ thành hỏa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi canh thìn, bính thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi và tân xíu về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày của các sao tốt như sao thiên phúc, tốt mọi việc, sao minh tinh, tốt mọi việc, sao hoạt điệu, tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao lục hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao nguyệt hư, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao quỷ khóc, xấu đối với tế tử, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng chính bắc. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 quân giáp thứ hai ngày mùng 10 tháng 4 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ hai ngày mùng 10 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý Bước sang ngày mới được chính ấn nâng đỡ, cho nên vận trình công danh, sự nghiệp của người tuổi Tý được thuận lợi. Hầu hết các kế hoạch của bản mệnh đưa ra trước đó đều được thông qua và tán thành, đi vào giai đoạn triển khai cụ thể. Tinh thần cống hiến vì công việc đó giúp cho bạn lọt vào mắt xanh của cấp trên, được tuyển chọn vào danh sách bồi dưỡng. Tuy nhiên, con giáp này vẫn cần hòa đồng hơn với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ hài hòa để hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc thật tốt. Điều này rất tốt cho sự phát triển trong tương lai của mệnh chủ thủy thổ xung khắc lại gây ra những nỗi muộn phiền trong chuyện tình cảm với những chú chuột. Vợ chồng kém hòa hợp, đôi bên có những hiểu lầm với đối phương nhưng lại không nói rõ ra. Không khí căng thẳng khiến cho con giáp này cảm thấy chán nản về cuộc hôn nhân hiện tại của mình. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận trình công danh sự nghiệp diễn ra suôn sẻ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, kế hoạch đưa ra trước đó đều được thông qua và tán thành.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 nên những chú châu có thể thoải mái sắm sửa hoặc mua sắm một số món đồ bạn yêu thích. Thậm chí, lúc này bạn đã tiết kiệm được kha khá một khoản tiền chuẩn bị cho những kế hoạch trong tương lai. Thổ khí vượng nhắc nhở bản mệnh cần đề phòng với những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Nếu có hiện tượng đau vùng eo, thắt lưng, đau bụng dưới thì cần đi kiểm tra ngay, tránh để tình trạng kéo dài khiến thân thể tổn thương, bệnh tình tăng nặng. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim,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 bạn là người có chí tiến thủ, làm việc với tinh thần cống hiến hết mình và tham vọng lớn, nên hôm nay sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực, đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng. Lại thêm sự nâng đỡ từ tỷ kiên, những chú hổ nhanh chóng tìm thấy hướng đi cho riêng mình. Bạn thận trọng nhưng không chậm chạp, biết tiến lui hợp lý và biết đâu là con đường phù hợp nhất. Công việc của mệnh chủ ở thời điểm nhìn chung đã vào guồng ổn định, bạn chỉ cần tiếp tục vững tin mà tiến về phía trước thôi. Mộc thổ xung khắc, khiến vấn đề khúc mắc giữa vợ chồng bạn vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Có nhiều vấn đề tiềm ẩn từ lâu nhưng cả hai đều xem nhẹ, như một ngọn lửa cháy âm ỉ giờ bùng cháy dữ dội. Nếu buộc phải bàn bạc trao đổi thì cố giữ bình tĩnh, trên cơ sở xây dựng chứ không tranh cãi, xỉa sói lẫn nhau, rất dễ mất hòa khí. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, đường công danh, sự nghiệp sáng, có nhiều đột phá. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa,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 khuyên con giáp này không nên cả nể người khác quá nhiều. Bạn nhân từ, rộng lượng nhưng hay gặp phải mấy người không biết điều. Ai không tốt nên nghỉ chơi ngay và luôn kẻo bị đâm sau lưng. Chuyện tiền bạc vì cục diện mộc khắc thổ, nên mão rất chật vật trong chuyện tiền nong. Bạn là con giáp hiền lành, dễ bị tiểu nhân hãm hại, thời gian tới bạn phải cẩn thận. Bên cạnh đó còn lo nhiều việc trong gia đình và cần rất nhiều tiền nhưng kinh tế eo hẹp, vay mượn khá khó khăn. Câu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, cuộc sống vô thường, nhiều việc không được như ý. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, hãy tự biết yêu thương chính bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, sáng suốt ngay từ đầu trong cách nhìn nhận con người. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, hãy biết nâng niu cái cơ thể cha mẹ đã ban tặng cho mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, càng khiêm tốn càng được mọi người yêu mến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 Vận trình trong ngày nhiều chắc trở, xui xẻo có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bản mệnh cần đề phòng họa tiểu nhân, luôn phải tỉnh táo, tránh để rơi vào cạm bẫy. Càng những lúc như vậy bàn càng cần đảm bảo hoàn thành mọi công việc một cách chỉn chu. Bù lại, tình hình tài chính trong ngày của những chú rồng không còn đáng ngại khi được thiên tài nâng đỡ, thậm chí bạn còn có thể nhận được một khoản tiền nhỏ bất ngờ. Rất nhiều người thoát khỏi được tình trạng nợ nần hiện tại, cảm thấy an vui hơn. Với người đầu tư kinh doanh, Nhờ may mắn cộng với khéo léo mà bạn dễ trúng quả đậm, tiền bạc rủng rỉnh. Bạn có thể tìm cách duy trì tài khí như mở rộng kinh doanh, đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng để lãi mẹ đẻ lãi con. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, mối quan hệ xã giao xấu đi, ảnh hưởng nhiều bề. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, vận trình nhiều trắc trở, xui xẻo có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc,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 Họ chính là những quý nhân giúp bạn thuận lợi hơn nhiều trên con đường tài vận. Ngũ hành tương sinh sẽ giúp vận trình tình cảm của con giáp này thăng hoa nhanh chóng. Tình yêu của hai bạn vẫn giữ được hương vị ngọt ngào, mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng thêm thắm thiết, có thể sẽ phát triển tới bước xa hơn. Người độc thân cũng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình và có ý định phát triển tình cảm với người ấy. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, có nhiều tin vui về tài lộc với những thu nhập dồi dào.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 bạn cần rèn luyện tính kiên trì của mình, giữ cho lòng nhiệt tình có thể kéo dài cho đến khi công việc kết thúc. Đừng nay thích mai lại chán, chỉ hăng hái giai đoạn đầu rồi về sau bắt đầu trở nên lười biếng, dựa dẫm mọi người thì sẽ chẳng làm được việc gì đến nơi đến chốn. Ngày hòa sinh thổ, truyền tình cảm của con giáp này với nửa kia của mình đang trong giai đoạn rất hòa hợp. Hai người tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề, cùng chia sẻ và thảo luận mọi thứ với nhau. Đây chính là lý do khiến bạn dù có đang gặp khó khăn đi nữa cũng tin chắc rằng mọi việc sẽ dần trở nên tốt đẹp. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, có cơ hội thể hiện được năng lực của mình. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, lên kế hoạch là lập tức hành động. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, có thể sẽ đạt được những bước đột phá trong công việc. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ, cần rèn luyện tính kiên trì của mình, giữ tính kiên trì,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 Bước sang ngày thứ hai đầu tuần, người tuổi mùi gặp cuộc diện, thoát mùi tương phá, cho nên bạn cần đề phòng tiểu nhân ném đá giấu tay. Công việc của bạn có điểm báo bị kẻ xấu gây trở ngại, đủ khó khăn bùa vây. Bản mệnh cần phải sẵn sàng ứng phó với những chuyện bất ngờ phát sinh và tìm cách để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng để không ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên, vận trình ngày hôm nay của những chú dê vẫn có điểm sáng nhờ sự xuất hiện của chính tài. Có các thần này nâng đỡ, mệnh chủ có nhiều cơ hội kiếm tiền, Lan Dâu cũng nhờ bản tính sông sáo, biết chủ động nắm bắt thời cơ. Cơ hội do chính bạn tạo ra chứ không phải ai khác. Trong ngày có thổ khí quá vượng, bạn cũng nên để tâm đến những biểu hiện bất thường của cơ thể mình. Sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng. Đây là kết quả của việc không chăm sóc sức khỏe vì mải làm việc và cuốn theo những áp lực trong cuộc sống suốt thời gian dài vừa qua. Đã đến lúc bạn phải thay đổi lịch trình làm việc của mình, có như thế mới mong cải thiện được tình hình hiện tại. Câu quyết cho các tuổi mụi Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, cần đề phòng tiểu nhân ném đá giấu tay. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, công việc bị kẻ xấu gây trở ngại, đủ khó khăn bùa vây. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, cần phải sẵn sàng ứng phó với những chuyện bất ngờ phát sinh. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm giàu nhờ bản tính sông sáo. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, nên để tâm đến những biểu hiện bất thường của cơ thể mình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 Tài chính dư giả giúp con giáp này hoàn toàn có thể thoải mái chi tiêu theo ý mình. Tuy nhiên, thiên quan giáng họa, những chú khỉ vẫn cần phải thận trọng khi tìm người hợp tác kinh doanh, có thể bạn sẽ bị kẻ tiểu nhân lừa hạt đó. Tiền bạc không dễ kiếm được, vì thế cũng đừng để mất mát dễ dàng chỉ vì trao lòng tin lầm chỗ. Nhờ ngũ hành tương sinh, hôm nay là cơ hội tuyệt vời để bản mệnh sửa chữa những mâu thuẫn đang có. Thay vì ra ngoài và gặp gỡ bạn bè, bạn có xu hướng dành nhiều thời gian với các thành viên trong gia đình của mình hơn, Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, đặc biệt là chế độ ăn uống hiện nay của bạn. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, đón đường tài lộc khởi vượng, tiền bạc dồi dào. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, kế hoạch hợp tác làm ăn diễn ra trôi chảy. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, cần phải thận trọng khi tìm người hợp tác kinh doanh. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc,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 của tuổi dậu. Tử vi dự báo công việc ngày thứ hai đầu tuần của người tuổi dậu nhờ tam hội trợ mệnh nên rất thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ vượt qua khó khăn hiện tại, cuối cùng thì bạn cũng có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Hãy dành thời gian đó để cảm ơn quý nhân và đồng nghiệp tốt nhé. Ngũ hành thổ sinh kim, giúp đường tình duyên khởi sắc. Dậu độc thân có thể sẽ gặp được người mình yêu qua cuộc gặp gỡ, hẹn hò từ những lời giới thiệu của bạn bè. Gia đình là điều mà mỗi khi nhớ về dậu đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Hôm nay tuổi dậu được chính tài giúp đỡ, nên tiền lương sẽ tăng trong thời gian tới, thật sự rất đáng mừng. Bạn cần cù, tiết kiệm, thật thà nên đi làm hay được cấp trên coi trọng, được nhiều người đem đến cơ hội làm ăn. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, quan tâm và yêu bản thân chính là tiếp sức cho tâm hồn. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, những lúc tâm trạng không vui hãy nấu ăn. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ,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 ngày mùng 10 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang ngày mới có thiên tài trợ mệnh, hôm nay tuổi Tuất không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Dù là làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì thứ hai này cũng tự nhiên có tiền bạc ào ào đổ về túi. Thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số. Đặc biệt, với người làm kinh doanh buôn bán thì hôm nay quả là ngày phát tài phát lộc. Khách hàng vào ra nô nước, đơn hàng tới tấp đến tay. Tiếng lành đồn xa, Chẳng cần quảng cáo gì nhiều mà người tới mua hàng nườm nượp, bản mệnh bán hàng không ngơi tay, lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần. Thổ khí vượng có thể gây ra một số bất lợi cho sức khỏe của tuổi tuất. Bạn nên chú ý chăm sóc cơ thể tốt hơn, đừng quên tập thể dục thường xuyên và sinh hoạt khoa học để nâng cao sức đề kháng nhé. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, tài lộc khởi vượng, không cần lo lắng về tiền bạc. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ,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 nhưng nhờ bản lĩnh nên con giáp này có thể vượt qua tất cả để đạt được thành công cuối cùng. Bản mệnh không để khó khăn khiến mình bỏ cuộc mà cái đó như là thử thách, quyết tâm để chiến thắng những thử thách đó, không để cho những mục tiêu bản thân đặt ra chỉ là mục tiêu trong mơ. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc khiến niềm vui của tuổi hợi bớt trọn vẹn khi chuyện tình cảm vẫn còn đang rối ren. Đôi bên có nhiều hiểu lầm chồng chất, không ai chịu buông bỏ cái tôi của mình để giải thích, để lắng nghe nên mâu thuẫn càng ngày càng gai gắt hơn bản mệnh đau khổ vì không biết làm thế nào để có thể khiến cho mọi chuyện trở lại như ngày đầu. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, có những cơ hội thăng tiến mới trên con đường sự nghiệp. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, tìm ra được những cách giải quyết cho những vấn đề tồn đọng đã lâu. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, không để khó khăn khiến mình bỏ cuộc, bản lĩnh được phát huy trong thử thách. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim,